Đố các bạn, mix nào là mix dynamic và mix nào là mix condenser. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn uh, cái niệm mix condenser và mix dynamic là gì và mình nên chọn dòng mix nào để phù hợp trong cái quá trình mình sử dụng. Thứ nhất là dòng mix condenser sử dụng nguồn điện 48V. Uh, ờ, với những sau kẹt hoặc là mixer nó sẽ uh, hiện nay nó sẽ có nguồn 48V. Còn lại những thiết bị sau kẹt hoặc là những cái thiết bị nào không có cái uh, nguồn cấp 48V thì mình sẽ phải cần có một cái phantom 48V để cấp nguồn cho micro condenser. Ngược lại thì dynamic uh, không cần nguồn 48V chỉ cần cắm vào những thiết bị sau kẹt hoặc là mixer thì có thể sử dụng ngay lập tức liền tiếp theo là về giải tầng uh, frequency thì mix condenser uh, nó sẽ từ 20Hz cho tới 20 kHz còn uh, dynamic thì sẽ là từ 50Hz cho tới 16 kHz thì cái giải của dynamic nó sẽ hẹp hơn là condenser về độ bền thì condenser nó sẽ không bền bằng Dynamics tại vì cái màng của cái condenser nó sẽ rất là mỏng để nó bắt được chi tiết còn lại ngược lại thì cái mix uh, Dynamics nó dày và nó chắc chắn thì ờ, nó sẽ bền hơn và nó có rơi vỡ gì đó thì nó rất là an toàn nó không ờ, ảnh hưởng gì nhiều còn ví dụ như là condenser mình có đôi khi mình để trên cái chân kẹp mà lỡ rớt xuống dưới có thể là sẽ bị hư hỏng ngay lập tức liền à, về độ bền thì nó sẽ hơi kém và về độ độ nhạy và độ bắt của micro á, thì thường á, là condenser nó sẽ bắt ờ, rất là nhạy hơn là micro dynamics đối với con rod nt 2 a condenser này thì cái độ nhạy của nó rất là cao đó thì phù hợp cho phòng thu nè hoặc là những phòng để mình tiêu âm rồi cách âm rồi Ờ, không quá ồn thì mình sẽ nên sử dụng cái ờ, microphone ờ, condenser này thì cái độ nhạy nó rất là cao thì ừ, khi mà mình thu á thì nó sẽ bắt được những cái tạp âm thì nên sử dụng ở phòng thu hoặc là những nơi ít tạp âm nếu như ở một căn phòng có tạp âm mọi người nói chuyện đi hoặc là nhà mình gần đường thì mình nên sử dụng dynamic thì nó tập trung nó bắt ở cái hướng của nó đối với những nơi mà tạp âm nhiều thì mình nên sử dụng mic Dynamics về cái lựa chọn khi mà mình sử dụng á thì đối với khi các bạn hát uh, à, livestream hoặc là thu âm thu vocal thì nên uh, sử dụng mic condenser tại vì cái uh, giải tần số khá là rộng để nó bắt được cái uh, chi tiết khi mà mình hát hoặc là khi mà mình nói uh, và âm thanh rất là sáng đối với condenser còn dynamic thì nó sẽ cho mình chất âm là lực dày à, trầm ấm nhờ và được một cái là nó sẽ cắt loại bỏ đi những cái à, tập âm à, mà, mà mình không mong muốn thì đối với khi mà sử dụng mục đích sử dụng thì có thể là ở à, dòng dynamic thì có thể là hát uh, trên sân khấu nè hoặc là mình thu podcast nè um, hoặc là live stream. nãy giờ mình đã phân biệt dynamic và condenser hai sự khác biệt của nó rõ ràng thì các bạn có thể là xem vào đó để biết được là cái nhu cầu của mình sử dụng như thế nào và cái môi trường của mình như thế nào thì mình lựa chọn một trong hai cái micro để sử dụng trong quá trình làm việc để cho nó hiệu quả hơn